Người đàn ông này tên là Michael G, anh ta là một người đam mê thám hiểm khám phá. Hôm nay, trong một chuyến rong chơi tại Congo, anh ta bị đất nước và con người ở đây gắn mác là gián điệp và phải chạy trốn. Hôm nay, Hưng Néo Review sẽ giới thiệu cho các bạn về cuộc hành trình chạy trốn của Michael G ra biên giới của Cộng hòa Dân chủ Congo. Liệu anh ta có thể lấy được lòng tin của con người ở đây không? Hãy cùng chờ xem nhé! Đây là câu chuyện được Mai kể lại, vào một ngày nọ, Mai cảm thấy buồn chán, vậy là anh suy nghĩ về việc kiếm chỗ nào để khám phá. Anh lướt Facebook thì thấy có một bài báo viết về Cộng hòa Dân chủ Congo, bài báo viết về những điều thú vị ở nơi đây khiến anh ta vô cùng phấn khích, chợt nhớ lại anh có một người bạn làm cùng công ty cũ là Obed là người Congo, anh quyết định liên hệ Obed hỏi thăm tình hình. Obed nói với anh rằng có thể đến nhà Obed chơi, nhưng nó nằm ở rất xa trung tâm thành phố, không ngần ngại Mai quyết định sách ba lô lên đường khám phá. Anh bay từ Mỹ đến Congo, ở chuyến bay khởi hành vào lúc 9 giờ tối và hạ cánh lúc 9 giờ sáng. Mai được Obed nhắc nhở, ở Congo anh nên hạn chế quay video chụp ảnh nếu không sẽ bị ám sát, vì người Congo cho rằng anh là gián điệp của Mỹ sang thăm dò tình hình. Ở đây có những tay súng khét tiếng, sẵn sàng triệt hạ anh bất cứ lúc nào. Khi vừa đặt chân đến, Mai cảm thấy mình ăn mặc khác biệt với mọi người sợ sẽ gây chú ý, và người dân Congo sẽ nhìn anh không thiện cảm. Thế là anh quyết định đến shop quần áo sắm cho mình một vài bộ đồ mới. Nói mới nhưng thật ra áo quần ở đây như đồ second hand, nhưng Mai vẫn rất vui vẻ. Mai vội vàng tìm cho mình một nhà nghỉ để sắp xếp đồ đạc, sau đó anh ta chạy đến trung tâm của bản làng để giao lưu giao cấu, không như những gì Obet dọa, những người ở đây rất quý mến anh. Mọi người đang tổ chức giải đá bóng cúp kem trộn châu Phi, giải thưởng dành cho đội chiến thắng là một bộ sản phẩm làm trắng ra hiệu Corona, nói đùa cho vui thế thôi chứ ở đây chiều nào bọn trẻ và thanh niên trai làng đều tổ chức đá bóng. Mới đá được 5 phút và Mai đã giúp đội của mình lập kiến tạo, tỷ số 1-0, anh và các thành viên ăn mừng như bạn bè thân thiết lâu năm. Anh gáy rất to nhưng không lâu sau đó, đội đối thủ đã gỡ hòa một đều, mà giờ tôi mới để ý thấy quả bóng họ chơi có chút ép, như quả dưa hấu. Nhỏ, không lâu sau đó, Mai lại kiến tạo cho đội bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, anh ăn mừng và lại bắt đầu gáy. Lũ trẻ cũng rất gần gũi với anh, sau khi đá bóng thì Mai chơi trồng cây ổi với chúng, kỹ năng của tụi nhỏ rất đỉnh, nhưng Mai cũng không phải dạng vừa, anh cắm đồng xuống đất mà không cần dùng tay giữ thăng bằng. Chơi đủ rồi anh quyết định về nghỉ, ngày mai anh bắt đầu đi khám phá thiên nhiên và con người ở Congo. Điểm đến ngày mai là nhà của Obed, nó nằm sâu trong rừng rậm, ở nơi có rất nhiều điều nguy hiểm như rắn độc, cá sấu và quan trọng trọng nhất là anh sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ của dân làng. Sáng sớm, anh bắt đầu khởi hành, mai qua sông bằng con phà cùng với người dân bản địa. Người chủ của con phà này rất tốt bụng đã giảm giá cho anh, nhưng mai còn cho thêm tiền bởi vì họ kiếm tiền ở đây thật không dễ dàng. Anh băng băng qua khu rừng với đoàn của mình, người đèo mai là Obed. Từ trên cao nhìn xuống, một làng nhỏ dần dần xuất hiện, ở đây có rất nhiều làng nhỏ, nó nằm rải rác khắp vùng đất này. Sau khi băng qua bản làng, Mai bắt gặp nơi mà bọn lâm tặc đang chặt gỗ trái phép, bọn này sống ngoài vòng pháp luật nên rất hung hăng. Anh và đoàn cố gắng bình tĩnh vượt qua tránh để chúng phát hiện, nhưng không ngờ chú chó pitbull của chúng chạy ra, nó không sủa mà còn dẫn đường cho đoàn của anh, thật là một chú chó dễ thương. Đi được thêm một đoạn, Mai và đoàn bắt gặp xe chở gỗ lậu của bọn chúng đang đổ lại bên đường. Những cây gỗ khổng lồ được chất đầy trên chiếc xe trọng tải lớn, vì hiện tại không có ở đây, nên Mai xuống xe ghi hình lại để sau này về kể lại cho khán giả. Rồi mai bắt tiếp tục đi, anh lại đi qua một ngôi làng khác, người ở làng thấy anh thì ra chào mời anh mua cá sấu, họ hét giá rất cao. Mai lưỡng lự, anh nghĩ nếu muốn lấy được thiện cảm với bản làng xa xôi nhất, anh phải chuẩn bị quà biếu, để lấy được lòng tin của họ, vậy là anh quyết định mua con cá sấu. Mặc dù đã mua nhưng Mai vẫn không vui cho lắm, bởi vì gió tận năm củ, anh Mai năm củ nhờ họ dọ mõm con cá lại, người bán dọ mõm con cá xấu và giúp anh cột lên xe, mua bán xong, Mai và đoàn tiếp tục di chuyển, lần này anh phải đi qua con đường ngập nước, hẳn là ở đây đã xảy ra một trận mưa lớn, và có lẽ đây là vùng trũng nên nước thoát hơi lâu. Đi được 5 phút thì chiếc xe đã bị chết máy, ở đoạn nước sâu nhất, Mai bắt buộc phải xuống xe đi bộ để vượt qua con đường bị ngập này, anh còn phải đẩy chiếc xe giúp anh tài xế. Fly cho cho ta thấy rằng đoạn đường ngập nước này rất dài, sau khi thoát khỏi đoạn đường ngập úng, tài xế phải dựng chiếc xe lên để nước trong ống bô và khoang máy chảy ra, Mai phải tiếp tục đi bộ lội qua con đường ngập úng. Hóa ra người dân ở đây họ di chuyển trên đường bằng thuyền. Mai thật sự ngỡ ngàng, nhưng anh may mắn vì đã đến được mục tiêu, đó là bộ lạc ở sâu nhất trong rừng của Cộng hòa Dân chủ Congo. Anh đặt con cá xuống và nói đây là qua ra mắt, anh còn hỏi người dân có ai biết nói tiếng Anh không? họ không hiểu, Mai cùng hơi bất lực, anh biết phải giao tiếp kiểu gì, họ sử dụng ngôn ngữ bản địa, đơn giản vì cái ăn còn thiếu thốn thì làm sao có thể đi học tiếng Anh, ở đây đa số chỉ có phụ nữ và trẻ em, đàn ông trai trắng đều lên thành phố làm nông nghiệp cho Quang Linh Vlog, rồi gửi tiền về nuôi gia đình. Nhưng may mắn vì anh đã có người bạn Obed phiên dịch, anh đi vào phòng nghỉ cất đồ đạc, phòng nghỉ ở đây vô cùng đơn sơ, chỉ đủ che nắng che mưa, tối đến, anh cùng người dân làm thịt cá sấu, người dân cũng tiếp đãi anh nhiệt tình bằng thịt con tê tê họ bắt được, đây là loại động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, nếu như video này quay ở Việt Nam chắc có lẽ Mai đã bị bế lên đồn rồi. Sau đó anh cùng giao lưu giao dấu với người dân, thưởng thức bản sắc văn hóa của họ. Họ ca hát nhảy múa rất vui vẻ, mặc dù ở đây không có điện, họ dùng đèn pin sạc đây tại một trạm sạc cách bản làng hơi xa, mỗi lần sạc đầy là 5k. Trải qua một đêm vui chơi, Mai chìm vào giấc ngủ rất ngon, sáng sớm Mai thức dậy và ngồi trước hiên nhà, tận hưởng cái không khí thức dậy ở một nơi xa lạ. Anh nói đêm qua là một đêm vô cùng ngon giấc, sáng nay anh sẽ được ăn phần thịt cá sấu, người bản địa sẽ chiên giòn nó lên, sau đó anh chia phần cho mọi người và cùng nhau thưởng thức món thịt cá sấu chiên. Ăn uống xong, Mai chào tạm biệt mọi người và đi khám phá khu rừng ngập mặn. Ở đây có rất nhiều loài động vật quý hiếm, anh cùng một vài thủy thủ đoàn câu được rất nhiều cá, Mặc dù vậy, anh vẫn rất cẩn trọng vì rừng ngập mặn này có thể là địa bàn của cá sấu sinh sống, nếu bị cá sấu tấn công lùi xuống nước, anh không có cơ hội phản kháng. Bên cạnh đó còn có các loài rắn cực kỳ độc, tuy nhiên cũng có loài rắn ăn được. Không lâu sau đó anh ra đen bắt được một con rắn, họ chặt thành từng khúc rồi nướng lên ăn tại chỗ. Tập 14 đến đây là hết. Mai của chúng ta đã dần thích nghi với cuộc sống và đã lấy được lòng tin của người dân. Ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Video được biên dịch bởi Hưng Néo Review.